hai ba hai ba luôn á tôi nói với mày nói là cười lên cười lên bấm tim bấm bấm tim bấm tim kỹ hơn không biết có chập không mới ôi đi giờ tự ba kem kem kem hai ba hai ba chi chi ba nổi luôn à ba <laughs> ba nổi luôn á ba nổi trên mày hai ba kem kem kem hai ba kem rồi hai ba rồi ba mẹ đã để hai ba hai ba đi ăn ở đây giờ tự hai ba em để qua Damn. rồi à giờ mới hửi rồi ờ, hai ba rồi không ba cái đã để hai ba hai ba hai ba em để qua để qua để qua rồi hai ba hai ba rồi ba mẹ kỹ hơn không biết có chập không á cười lên cười lên bấm tim bấm tim bấm tim bấm tim điểm ơi điểm ơi phải hai bạn hai bạn hai bạn hai ba ba nhìn này đây nhìn đây? <laughs> câu hoài vậy không biết không biết có chụp không á thấy là như không có tim không giờ ba anh mẫn không biết có chụp không á thấy là như không có 没有关系